À, xin chào quý vị các bạn. À, trong trường hợp mà thị trường đang giảm điểm như thế này thì nhà đầu tư nên làm gì? À, có nên bắt đáy hoặc là mua cổ phiếu giá rẻ lúc này hay không? Thì trong video này chúng sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta có thể có những kế hoạch để đầu tư trong giai đoạn tới. À, trước hết thì chúng ta sẽ có thể quay trở lại về cái nhìn tổng thể về thị trường hôm nay để chúng ta nhìn thấy rằng là ở ờ, thị trường hôm nay nếu các bạn để ý một chút có một vài cổ phiếu như là các bạn có thể thấy đây ạ đây là một cái cổ phiếu uh, đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy trong đó có giả sử như CDO, CEO thì giả sử như cổ phiếu CEO này trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nếu ai đó mua từ trần chúng ta sẽ tính luôn là mua từ trần hôm nay mua trần này giá 26 và giảm sàn là chúng ta mất 5 điểm nha mất 5 điểm chúng ta nhìn này mất 5 điểm thì nếu trong trường hợp chúng ta tính từ cái giá mà giá thấp nhất của CEO điện chúng ta tới tính từ giá thấp nhất của CEO CEO thì theo các bạn các bạn mất bao tiền ạ à? bao nhiêu phần trăm ạ à? các bạn có thể hiểu được không ạ tức là khi mà chúng ta chia sẻ với cái điều này để đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là khi mà cái góc nhìn ở đây là nếu thị trường đang ở cái giai đoạn mà cao ở cái giai đoạn mà cao cao rất là cao này thì chúng ta có nên mua đuổi hay mua theo không ạ chúng ta nên mua đuổi mua theo không nếu trong trường mà thị trường đang ở cao thì chúng ta nên mua đuổi hay cao hay không bởi vì nếu chúng ta nhìn về góc độ từ cái đáy cổ phiếu đi lên thì chúng ta có thể thấy rằng là một phiên như thế này thì thị trường giảm bao nhiêu điểm ạ cổ phiếu giảm bao nhiêu điểm so với từ đáy ạ chúng ta sẽ quan quan sát để chúng ta có một góc nhìn ạ à, sử từ đáy này giá khoảng 10 giá 10 và cổ phiếu này tăng rất là mạnh lên đến đỉnh ở đây thì riêng cái phiên hôm nay cổ phiếu này giảm khoảng 5 điểm thì nếu chúng ta tính từ đáy này này cái cổ phiếu này giảm bao nhiêu điểm ạ à? các bạn thấy là cổ phiếu giảm bao điểm bao nhiêu phần trăm ạ à? tính từ đáy này này nếu tính từ đáy từ cái giá mà người ta mua so với gì ạ à? cái những người mà đầu tư ở đây thì trong trường hợp hôm nay họ chưa chốt lợi nhuận thì họ mất bao nhiêu phần trăm họ mất bao nhiêu phần trăm và chúng ta thấy là những cái đợt mà chúng ta giảm như này thì rõ ràng là ở đây chúng ta gọi là tính từ cái đáy tại vì người ta thường người ta phân tích là phân tích từ đáy đi lên đến phía trên này thì cổ phiếu tăng bao nhiêu ạ à? tăng hơn bao nhiêu phần trăm ạ từ tăng hơn ờ, từ 10 lên đến uh, ờ, 25 tức là hơn 200 phần trăm đúng không thì chỉ cần một phiên giảm như này thôi là chúng ta đã mất 50 phần trăm các bạn hiểu không nên từ điều này chúng ta thấy là chúng ta mất tức là lên thì chúng ta gọi là lên thang bộ nhưng nếu mà xuống thì nó gần như nó rơi tự do thì chỉ cần khoảng độ bao nhiêu ạ nếu trong trường hợp mà cái quá trình nó tăng tốc tăng tốc trong một xu hướng như này giả sử tăng tốc tăng tốc xu hướng này thì rõ ràng là gì ạ cái việc mà chúng ta nhìn một hai ba bốn năm một cái những phiên như này thì chúng ta thấy là chúng ta cảm giác là chúng ta thấy tăng rất mạnh nhưng tuy nhiên khi chỉ cần một hai phiên rơi là chúng ta mất rất nhanh nên chính vì vậy thì nếu các bạn mua cổ phiếu và chúng ta mua sai thời điểm mua sai thời điểm thì chúng ta có thể gì ạ có một giai đoạn chúng ta mất rất là nhanh bởi vì chính đây chính là câu chuyện với câu hỏi là tại sao cổ phiếu tăng rất mạnh trong đợt này tại sao cổ phiếu tăng rất mạnh trong đợt này câu hỏi các bạn có muốn biết là tại sao cổ phiếu tăng mạnh trong đợt này không ạ <clears throat> trước khi chúng ta phân tích về thị trường để cho bạn nhìn thấy tại sao tăng mạnh như này đây là cái cái kịch bản mà các bạn có thể thấy được một tức là bình thường là nhà tạo lập họ đã mua cổ phiếu ở giá bao nhiêu ạ giá 10 họ mua giá 10 các bạn nhá họ mua giá 10 sau khi mua giá 10 thì bắt đầu họ đầu tư và tạo ra sóng thì cổ phiếu họ sẽ bán ở 80 90 để đó giả sử chúng ta bán ở giá 80 đi ạ tức là nếu họ đầu tư 100 tỷ ở đây thì họ sẽ bao nhiêu ạ họ lãi được khoảng bao nhiêu ạ một số tiền rất là lớn khoảng 70 tỷ ở đây đúng không ạ từ 10 lên đến 80 700 tỷ ở đây vậy 700 tỷ ở đây cộng với số vốn ở đây là 100 tỷ họ gọi là có chám 800 tỷ sau khi 800 tỷ đó thì mỗi một cái quá trình này họ kéo xuống tức là trong quá trình họ kéo lên họ chỉ cần dùng một 100 tỷ ở đây họ bán hết ở đây ạ à? họ bán hết ở đây thì họ chỉ cần 100 tỷ ở đây thỉnh thoảng họ kéo lên sau lại đạp xuống thỉnh thoảng thị trường có họ lại kéo lên họ đạp xuống hoặc là trong trường hợp ở đây nếu thị trường có cái phiên bùng nổ theo đà hoặc là thị trường tốt thì họ sẽ dùng 100 tỷ ở đó họ kéo lên ở đây họ kéo lên ở đây và lên tận này họ không phải dùng 800 tỷ ở đây ạ à, mà chỉ họ 100 tỷ với số vốn với cái giá ở mức 100 này họ kéo lên và nó tạo ra mức tăng rất là nhanh đấy là cách mà tạo ra mức tăng cực kỳ nhanh trong một xu hướng ngắn thế thì ở đây chúng ta là tiền ở đây nó có hai dạng tiền tiền thứ nhất là do thị trường chung vn index nó có gì ạ một cái chúng ta gọi là một phiên đỗ cung và các nhà tạo lập họ hiểu đơn giản đó là cái khả năng tạo đáy rất là cao nên họ sẵn sàng bỏ ra 100 tỷ ở đây để mua cổ phiếu bởi vì thứ nhất là gì ạ có mua thì họ nếu trong trường hợp cổ phiếu có giảm nha cổ cổ phiếu có giảm thì họ cũng không mất gì cả bởi vì đấy là cái số cổ phiếu ban đầu có đúng không số cổ phiếu ban đầu có ở đây họ chỉ cần có cổ phiếu ban đầu có đây quan trọng là gì ạ họ kéo lên kéo lên và tạo ra một khoản lợi nhuận lớn và sau đó thì họ lại có thể quay trở lại mua cái số cổ phiếu ban đầu có nên chính vì vậy thì những cổ phiếu này bao giờ nó tăng cũng hình chữ V đấy thế thì khi cổ phiếu tăng tăng hình chữ V bạn hiểu đơn giản là gì ạ họ chỉ cần gì à, quay trở lại mua số cổ phiếu họ đã có thế cái câu chuyện ở đây là họ có sẵn sàng để tạo ra một xu hướng tăng lúc này không có sẵn sàng để tạo ra một xu hướng tăng mạnh như này không thì về cơ bản là không nhá với cơ bản sẽ không bao giờ có xảy ra một xu hướng tăng như này nữa mà ở đây thì họ chỉ gì ạ à? nhân cơ hội để họ mua cổ phiếu mà họ đã bán ra ở trước đó họ bán ra trước đó thì họ quay trở lại mua rồi còn quá trình này nó sẽ có một quá trình tích lũy rất là dài trước khi những cái cổ phiếu hình chữ V này có thể tạo ra một xu mới chúng ta có thể nhìn thấy là cái cổ phiếu hình chữ V này xuất hiện rất là nhiều lần đây ạ chữ V có thể một số trường hợp nó tăng rất là nhanh sau đó giảm và đây là những cái giai đoạn hình chữ V lên lại xuống lên lại xuống rất là nhanh này đây là cổ phiếu lên lại xuống lên rất nhanh xuống rất nhanh thì đấy là những cái dạng như này để chúng ta hiểu rõ về cái bản chất của dạng cổ phiếu này bây chúng ta quay trở lại thị trường chung chúng ta quay trở lại hình chung chúng ta đã thấy là trước khi thị trường vượt đỉnh có một khối lượng khổng lồ đó là chúng ta có khối lượng khổng lồ cái thứ hai là bắt đầu thị trường bắt đầu vượt đỉnh tiếp tục vượt đỉnh đây khối lượng rất là lớn nhưng giá không tăng tức là khi mà chúng ta nhìn này khối lượng khổng lồ này sau đó thì tiếp tục vượt đỉnh khối lượng lớn tiếp theo này giá không tăng thì việc mà hôm nay nó giảm điểm đây là một cái phiên giảm điểm hay chúng ta gọi là phân phối trong cái đoạn này chúng ta gọi là một phiên phân phối hai phiên phân phối vậy với câu hỏi là nếu đã có một hai phiên phân phối này thị trường có thể tăng mạnh trong cái xu hướng mạnh này được không ạ theo các bạn là thị trường có thể tăng mạnh trong xu hướng này được không ạ từ sau khi nó điều chỉnh theo điều chỉnh này khối lượng lớn như này thì liệu thị trường có thể tăng và vượt qua đỉnh cái vùng kháng cự này không ạ theo các bạn có vượt qua được không ạ anh chị em có thể comment ạ có thể tức chúng ta đang dựa vào gì ạ dựa vào những cái mà chúng ta đang nhìn thấy được ạ liệu nó có thể tăng để vượt qua đỉnh được không ạ câu chuyện ở đây chúng ta là liệu nó có thể tăng để vượt qua đỉnh đây là khối lượng lớn này khối lượng lớn này vậy điều gì để nó vượt qua tăng đỉnh thế thì ở đây chúng ta sẽ gì ạ cần phải nhìn nhận với góc nhìn trong đoạn này đó là gì ạ chúng ta sẽ nhìn thấy đoạn này đó là đây là cái vùng này là vùng hỗ trợ vùng này là vùng hỗ trợ vùng này là vùng hỗ trợ đây chúng ta vào đáy thứ nhất nếu chúng ta gọi là đánh đáy thứ hai sâu hơn nếu nhìn trên vn này thì cái điều này nó không có chắc chắn lắm thì trong trường hợp để cổ phiếu mà đi lên an toàn thì một vài hôm trước dũng có chia sẻ cổ phiếu này nó đang hình thành một cái vai nó hình thành một cái vai tích lũy khi mà nó hình thành vai tích lũy thì những cổ phiếu này chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu vậy ở đây chúng ta đang nhìn thấy một vài trường hợp ở đây ạ đây một vài trường hợp sau khi cổ phiếu đi lên đã có những đợt khối lượng lớn khối lượng lớn này chúng ta nhìn thấy chưa khối lượng lớn như giá không tăng thì nó có những điều chỉnh và tiếp tục điều chỉnh nữa trong trường hợp trong trường hợp quá trình này là quá trình tích lũy biên độ lớn khối lượng nhỏ thì chúng ta có thể quay trở lại chúng ta tham gia vào những đoạn này và chúng ta biết rằng là nếu anh chị em để ý một chút là đây là vùng gì ạ à? đây là gì ạ à? đây là vùng kháng cự mạnh đúng không ba anh chị em thấy đây là vùng kháng cự mạnh comment số 1 ạ à. thì để cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự mạnh này nó cần thời gian tích lũy rất dài tích lũy rất dài tích lũy dài trước khi trước khi nó có thể bước vào một chu kỳ tăng vậy nếu chúng ta đang nhìn ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu trong trường hợp mà chúng ta hình thành một cái vai đầu vai ở đây thì phía trên này khi mà cổ phiếu tiến gần sát cái mốc 1.200 1.300 này thì nó cũng là một vùng kháng cự mạnh và nó cũng cần rất nhiều thời gian để tích lũy chứ không thể đi lên nhanh được nên chính vì vậy thì chúng ta dù là quá trình này tiếp tục tái tích lũy thì cái nhịp tăng từ khoảng một 1.000 này lên đến một nghìn hai trăm là một cái vùng cần phải tích lũy rất là lớn nên chính vì vậy thì chúng ta sẽ cần thời gian một là thời gian tích lũy ở đây để xem là những nhóm cổ phiếu nào có thể là dẫn dắt ở đây cái nhịp thứ hai là sau khi thị trường vào cái vùng à, tích lũy này thì chúng ta xem là cái nhóm nào có thể giúp cho chúng ta thấy là thị trường tiếp tục tiếp tục kìa tiếp tục tích lũy ở đây Đấy, tiếp tục tích lũy ở trên cái vùng này trước khi có đi xa hơn đấy thế thì đây đính là chúng ta cần phải nắm rõ được thế thì không biết là bạn thế thì khi chúng ta nhìn thấy cái, góc độ như vậy cái câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta có gì ạ chúng ta có cái việc là phân tích về cái xu hướng thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là à, đây là những giai đoạn mà chúng ta cần xem là những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường cổ phiếu nào tích lũy tốt hơn thị trường chứ không phải là bây giờ chúng ta bắt đáy tại vì khi mà chúng ta bắt đáy á, trong đợt này thì chúng ta sẽ thấy được là có thể có những cổ phiếu nó rơi tự do có những cổ phiếu sẽ không lên được nữa thế thì với câu hỏi là uh, đây có một bạn có hỏi là uh, bị tâm thao túng tâm lý bởi DVD có ai bị thao túng bởi tâm lý không ạ nếu anh chị em nào bị thao túng bởi tâm lý hay là cái gì mỗi bạn này thì thao túng á cái vấn đề ở đây là do chúng ta không có kiến thức thì chúng ta bị thao túng đấy à, khi chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ bị thao túng bởi vì cũng có một câu tức là ở đây chúng ta thấy làm đầu tư chứng khoán là gì ạ bị thao túng bởi ai ạ tức là nếu chúng ta đang bị chúng ta chúng ta không có kiến thức thì chúng ta bị thao túng thôi còn nếu nếu chúng ta gọi là một là gì ạ một là chúng ta là gà chúng ta là gì ạ là kiều đúng không chúng ta là kiều bởi vì chúng ta tự là kiều còn nếu chúng ta là cáo thì ai thao, thao túng chúng ta được không ạ nếu chúng ta là cáo thì không thể ai có thể thể gì ạ có thể à còn thế nếu chúng ta là là là là, là nhím thì ai có thể thao túng chúng ta chúng ta ở trong đầu tư thì nó có hai loại nhóm đó một là gì ạ một là cừu cừu sẽ bị vặt lông tức là những nhà đầu tư mà là cừu sẽ bị thị trường vặt lông còn một nhóm thứ hai là nhóm là cáo khi mà nhóm là cáo thì chắc chắn là nhóm này gì ạ sẽ gì ạ khi mà thị trường họ phản ứng như nào họ sẽ cách để bảo vệ chính chúng ta nên bạn là cáo hay là cừu thì chúng ta gì ạ chúng ta tự tự bản thân chúng ta sẽ là có bị thao túng hay không rồi chúng ta sẽ là gì ạ là ờ, cái mà chúng ta tự nhận mình bị thao túng thôi thế thì để cho các bạn thấy là nếu bình thường là các bạn nếu bạn không tin thì các bạn làm sao vào đây để theo dõi kênh của Dũng đúng không nếu bạn không tin thì tội gì bạn vào đây để bị thao túng làm gì thì bây giờ bạn tin mà bạn vẫn bị vào thao túng thì điều gì diễn ra đấy thế thì câu chuyện ở đây <clears throat> là câu chuyện mà chúng ta hiểu rõ là khi mà nếu chúng ta bị thao túng thì do chúng ta tự nhận mình là bị thao túng thôi còn không ai có thể thao túng được chúng ta nếu chúng ta có kiến thức để chúng ta hiểu rõ về chu kỳ thị trường <laughs> ok đấy thao túng đấy, rất nhiều bạn muốn thao túng như thao, có thao túng hay không đấy, đấy thì uh, xin cảm ơn các bạn uh, để các bạn đấy hiểu rõ là cái uh, Dũng muốn dừng lại một chút để cho các bạn hiểu rõ rằng này, uh, khi mà chúng ta bị thao túng á, ai đó thao túng tất cả môi giới hay là bất cứ chuyên gia nào thao túng chúng ta bởi vì chúng ta thiếu kiến thức không còn chúng ta thiếu kiến thức thì chúng ta sẽ bị là kiều bị ăn thịt tức là chúng ta bị là kiều và kiều sẽ bị ăn thịt còn trong trường hợp mà nếu chúng ta có kiến thức chúng ta hiểu rõ về quy luật thì chúng ta sẽ yeah, không bị ảnh hưởng gì cả à, bây giờ chúng ta quay trở lại một vài cổ phiếu để anh chị em có thể nhìn thấy một góc nhìn đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy một cổ phiếu HPG đúng không đây là cổ phiếu HPG cái điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HPG anh chị em có thể quan sát là HPG nó đang gặp vùng kháng cự mạnh đấy không đây là gặp vùng kháng cự mạnh đúng chưa đây là gặp vùng kháng cự mạnh Đây bây gặp vùng kháng cự mạnh đầu tiên là nếu chúng ta để ý nhá cái cái này là ai cũng thể nhìn được ạ bao nhiêu chị em là khi mà cổ phiếu gặp cùng vùng kháng cự mạnh thì thường nó sẽ có quá trình tích lũy hoặc điều chỉnh nếu anh chị em biết cái điều này comment cho Dũng số 2 tức là nếu cổ phiếu gặp quý vùng kháng cự mạnh thì nó cho chúng ta một là tích lũy hai là nó có những điều chỉnh nó có thể tích lũy tích lũy lại hai điều chỉnh đi xuống ạ thế thì bây giờ thường thì những cổ phiếu để vượt qua đặc biệt là cổ phiếu blue chip á blue chip thì cái việc này nó cần là gì ạ nó cần phải tích lũy chúng ta có thể nhìn tất cả những cái đợt trước đó để chúng ta nhìn thấy là nếu cổ phiếu gặp vùng kháng cự mạnh đấy đúng không thì nó cần phải gì ạ à? nó cần phải tích lũy nó đi lên tiếp câu chuyện ở đây là nó cần phải tích lũy đơn giản thế thôi ạ à. sau khi tích lũy ở đây nếu giả sử nhá nếu chúng ta mua ở cái vùng giá 20 này 20 đi ạ à, thì trong trường hợp cổ phiếu mà tăng mạnh thì nó sẽ gặp một cái vùng cản là 24 ở đây đúng không đúng không 24 ở đây thế thì câu chuyện đấy là chúng ta nhìn thấy khối lượng lớn ở đây một cổ phiếu vượt qua đỉnh khối lượng lớn thì chúng ta gọi là gì ạ à? cổ phiếu đã gì ạ à? đã có dấu hiệu phân phối các bạn hiểu không ạ à? tiếp theo nó vượt qua đỉnh khối lượng thấp tiếp theo vượt qua đỉnh lần thứ hai khối lượng thấp thì nếu theo VSA mà nó tiếp tục vượt qua đỉnh mà khối lượng thấp thì nó đi làm sao ạ nó sẽ điều chỉnh thôi nó sẽ điều chỉnh thôi cổ phiếu này thì mình mua ở đây mình có mua ở đây nhưng mình sẽ mình thừa hôm đấy là mình có việc mình và cái cổ phiếu này mình bán được đấy tại vì cái phiên này là phiên nó giảm sàn cổ phiếu này nó giảm sàn bao nhiêu bạn nhìn thấy bao nhiêu bạn nhá bây giờ câu hỏi à, nếu các bạn mua cổ phiếu này mà nó giảm sàn thì các bạn có mua không ạ khi các bạn mua cổ phiếu lên đến đây mà giảm sàn thì chúng ta mua không phiên này là phiên giảm sàn cứng sàn thì nếu chúng ta mua cũng những phiên giảm sàn thì không khác vì chúng ta mua những phiên này và chúng ta sẽ bị giảm rất mạnh nên cái vùng này này lúc này là chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có những đợt giảm sàn rất mạnh đúng không giảm sàn rất mạnh nên chúng ta thấy là việc mà cái vùng nền ngắn này, này và cổ phiếu lên thì đoạn này dòng tiền nó tập trung vào nhà đầu tư nước ngoài khi dòng tiền tập trung nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào khi mà cái này chúng ta gọi là do cái đồng DI nó giảm rất là mạnh nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là hôm nay có một thông tin rất là tích cực đúng không thông tin tích cực đúng không ạ thông tin tích cực nhưng thị trường nó cần gì ạ à? điều chỉnh nó vẫn cứ điều chỉnh thôi ạ à. ba anh chị em thấy là hôm nay thị trường có thông tin tích cực là nhà nước bắt đầu gì ạ à? lấy room cho các cổ phiếu ngân hàng cho ngân hàng nhưng rõ ràng là cổ phiếu không giảm không tăng mà nó giảm bởi vì nó đã nó đang đến cái vùng gì ạ phân phối nó phải phân phối thì nó vẫn phải gì ạ điều chỉnh là đương nhiên rồi chúng ta quay trở lại những cái cổ phiếu khác trong cái nhóm ngân hàng đi ạ anh chị em có thể để ý là đầu tiên là MBB MBB cũng tương tự như vậy đúng không nó bắt đầu vượt qua cái đỉnh đúng không nó vượt qua cái đỉnh đấy là cái vùng vai là vai và Dũng đã cho kịch bản này vẽ sẵn rồi đúng không các bạn nhìn thấy không ạ những cái kịch bản này Dũng đã vẽ sẵn rồi là thường thì cổ phiếu này sau khi mà nó gì ạ à, nó lên thì nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai ngược vậy nếu bây giờ nó lên vượt qua đỉnh đây là vượt qua đỉnh khối lượng lớn thì bao nhiêu bạn đã mua ở đây ạ à? Dũng tin chắc là hôm qua có rất nhiều người mua cổ phiếu ở đây tức là chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta không biết cổ phiếu ở đâu vậy khi mà chúng ta mua ở cổ phiếu ở đây thì chúng ta bị thao túng không ạ chúng ta bị thao túng bởi thị trường và chúng ta không biết là cổ phiếu này nó sẽ nếu nó đúng thì nó gì ạ sau khi đi và nó sẽ gì ạ các bạn có nhớ cái kịch bản này không ạ nó tiếp tục tích lũy đi ngang ở đây rũ bỏ siết chặt trước khi đi lên nếu xuất hiện cái điều này thì cổ phiếu tiếp tục lên nữa còn nếu trong vùng này nó biến động lớn nó không tích lũy thì nó sẽ tiếp tục đi xuống nó tiếp tục đi xuống và điều gì diễn ra điều gì diễn ra đây ạ nếu bạn mua trước đúng không bạn mua trước ở đây thì cổ phiếu không lên được đúng không mua trước ở đây chưa lên được thế thì bây giờ một cái luật vừa rồi là nhà đầu tư nước ngoài do cái thằng DXY nó giảm mạnh bao nhiêu bạn biết rằng là vừa rồi là cái đồng USD đồng DI nó giảm mạnh nên làm cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào rất là mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam tức là chúng ta thấy có một dòng tiền mới tham gia vào nhưng không phải là dòng tiền của gì ạ dòng tiền mà do chính phủ chúng ta bơm ra nhưng nếu dòng nhà đầu tư nước ngoài người ta bơm vào thì người ta có bơm tiếp tục bơm vào hay không chúng ta chưa biết được đúng không bơm xong thì bây giờ nó còn tiếp tục bơm hay không thì chúng ta chưa biết được nên đây nó chỉ mang tính chất nhất thời thôi còn để cho chúng ta biết rằng là thị trường còn tiếp tục lên hay không thì nó bắt buộc nó cần phải tích lũy thêm khoảng thời gian nữa trước khi tăng và chúng ta gọi là mô hình gì ạ à? mô hình vai đầu vai bao nhiêu bạn đã hiểu rõ được đây là một cái mô hình vai đầu vai vai đầu vai ngược khi mà cổ phiếu này tiếp tục tích lũy trên cái vùng khoảng 17 này trước khi có thể đi xa hơn ạ à. nếu bạn nào đã từng hiểu rõ hoặc là nắm rõ cái mô hình này có thể comment xuống số 3 nếu bạn không biết comment số 0 tức là cái mô hình vai đầu vai tức là sau khi cổ phiếu bắt đầu từ đáy lên thì nó gặp cái vùng kháng cự này nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây người thua lỗ ở đây người ta bán ra ở đây những người người ta bắt đáy ở đây đến cái vùng này người ta bán ra người ta bán ra và quá trình bán ra này chúng ta không biết là bán ra khi nào kết thúc và chúng ta chỉ cần là khi cái quá trình này nó có quá trình siết chặt trở lại biến động sạch trở lại và lúc này nó xác nhận chúng ta mua vậy nếu bạn vẽ được những cái kịch bản sẵn này thì bạn có bị thao túng không câu hỏi là những cái kịch bản này khi bạn nhìn thấy bạn lên kế hoạch thì bạn có bị thao túng không hay là bạn thao túng khi mà bạn nhìn vào bảng điện tử nhìn vào điện tử cái thứ hai là gì ạ nếu bạn để ý một chút thì rõ ràng từ đầu năm đến bây giờ thì thỉnh thoảng có những nhịp hồi như này thì Dũng có đưa ra những kịch bản để chúng ta mua bán cổ phiếu chẳng hạn bây giờ kịch bản thời điểm này nếu thị trường chúng ta nếu chúng ta quan sát thị trường thì xác suất để cho những cái cổ phiếu đặc biệt những cổ phiếu ngân hàng MB à, ACB tích lũy trong thời gian tới là rất là cao tức là sau khi nó đi lên thì bây giờ nó giảm giảm như này giảm sàn lên nữa giảm sàn nữa và chúng ta hiểu đơn giản thế này anh chị em mua cổ phiếu ở điểm này là mua phiên bùng nổ theo đà đúng không khoảng khoảng đâu đẹp thì chúng ta chỉ cần gì ạ đến đây không chốt lơ là một cái thì làm sao nhìn hôm qua thì có lợi nhuận rất là lớn nhưng hôm nay không chốt lơ lơ là một chút thì làm sao ạ chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra không ạ gần như lợi nhuận bằng không mất phí giao dịch nên cái quá trình này là quá trình tích lũy cần phải tích lũy chúng ta có cổ phiếu Techcombank ạ à? Techcombank nếu bình thường chúng ta có mua bao thì em có mua ở đây không đầu tiên chúng ta phải nhìn theo bối cảnh tại sao chúng ta không mua ở đây phải nhìn bối cảnh chúng ta không thể nào đưa ra khi mà chạy rồi chúng ta cứ nói là mua cái nọ kia thế thì à, nếu bình thường ở vùng này Dũng tin chắc là nhiều người không mua bởi vì rõ ràng là một là cái thông tin của cổ phiếu này trong đoạn này anh chị em có nhiều thông tin không tích cực về cổ phiếu này không ạ anh em nào có những cái thông tin mà đoạn này là cổ phiếu này thông tin không tích cực không ạ thế thì nếu không tích cực thì chúng ta có mua không cái thứ hai là dù là những cái thông tin mà từ đoạn này này là cổ phiếu này làm sao cũng có thông tin tích cực tiêu cực vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu thông tin tiêu cực thì chúng ta không biết rằng là nó giống như Novaland ấy. thì rõ ràng là việc mua ở đây chúng ta sẽ gì ạ rất ngại để mua dù là cổ phiếu tăng mạnh nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là bây chúng ta cứ nhìn vào từ đáy này này 19 này xong lên đến 30 này chúng ta bắt đầu cảm giác tiếc đúng không chúng ta bắt đầu tiếc và chúng ta cứ toàn vẽ một kịch bản nó xảy ra rồi chúng ta tiếc nhưng thực tế chúng ta phải hiểu đơn giản là rõ ràng là những cái đợt này là gần như là chúng ta đang có nhiều thông tin mà thực sự là áp lực nếu các bạn để ý chút là phần lớn mọi người sẽ không dám mua ở đây bởi vì thông tin đợt này là rất là xấu câu chuyện đây là câu chuyện đơn giản là Dũng đã muốn kể cho anh chị em đó là gì ạ Dũng sẽ không mua và Dũng lấy một cái kịch bản anh chị em hiểu Dũng lấy một kịch bản là cổ phiếu này hình thành vai này hình thành vai này bởi vì lúc mà nó hình thành cái vai này này thì cho chúng ta biết rằng là cái xu hướng dù là tin xấu ở đây dù là những cái gì ạ à, cái thông tin bất lợi cho cổ phiếu đây thì cái xu hướng này nó đã gì ạ à, nó đã xu hướng gì ạ à, tích cực tức là mọi cái thông tin đó nó đều cho chúng ta một cái xu hướng tích cực đấy chúng ta hiểu không ạ nó là một cái gì ạ à? tích cực nếu chúng ta mua ở đây chúng ta mua ở đây cũng được không sao à không sao à nó giống như ở đây này nếu chúng ta mua ở những cái vùng này, nó không sao à có thể giải tiếp nhưng quan trọng là nếu nó giảm sâu nữa thì bao nhiêu là cái mấu chốt trong cái đầu tư của chúng ta cái mấu chốt trong đầu tư chúng ta là gì ạ là thị trường xấu nhất chúng ta không bị lỗ còn khi mà thị trường vào trend thì dù là các bạn không biết gì nhé khi thị trường vào trend thì dù là các bạn không biết gì các bạn có thể kiếm được nhiều trăm phần trăm lợi nhuận và các bạn đồng ý với Dũng điều này comment số 6 á tức là nếu thị trường vào chen mà xu hướng tăng thì chúng ta không biết gì chúng ta vẫn có thể có lợi nhuận hàng mấy chục phần trăm hàng mấy trăm phần trăm nhưng quan trọng là gì ạ khi đi xuống này này khi thị trường đi xuống này phần lớn nhà đầu tiên mất nhà đầu tư mất tiền bởi trong cái xung đi xuống nên để đảm bảo cho cái việc mà thị trường nó có cái lợi nhuận thì chúng ta đợi vào trend còn cái việc mà cổ phiếu mua thì chắc chắn là nếu mà bình thường là dũng gì ạ à, cũng sẽ mua nếu mà thị trường mà nó bùng nổ theo đà thì dũng vẫn cứ mua nhưng mua tỷ lệ bao nhiêu ạ à? các bạn mua tỷ lệ bao nhiêu ạ à? mua tỷ lệ bao nhiêu mua tỷ lệ bao nhiêu cái vấn đề là chúng ta mua tỷ lệ bao nhiêu bởi vì chúng ta không thể để cho Uber thị trường Uber chúng ta được mà chúng ta phải mua một cái tỷ lệ nào đó để nó phù hợp với à, tại vì trong đầu tư chứng khoán là tuyệt đối không bao giờ mua hết tiền tuyệt đối không bao một tiền tại vì khi chúng ta mua hết tiền nó như chúng ta bị căng cứng về cái chân này thì gần như chúng ta không phản ứng các bạn bao nhiêu bạn đã thấy là nếu các bạn nào gặp trường hợp này có thể comment nhá comment nhé tức cái dạng đầu tiên đó, nếu bây bạn mua hết tiền mua hết tiền nhá các bạn mua hết tiền nhá mua hết sạch tiền thì gần như các bạn đang bị căng cứng chỉ mong muốn đi lên các bạn nếu bạn nào thấy điều này qua bên số 10 tức là khi các bạn mua nó căng cứng về cái cái tài khoản mình thì gần như cái tàu chúng ta lúc nào nó cũng mong muốn kỳ vọng nó lên rất mạnh các bạn nào là bị như vậy không ạ nếu các bạn bị như vậy comment số 10 cái tâm lý của chúng ta là do cái mà lúc nào chúng ta bị mua căng cứng tài khoản là dẫn đến là gì ạ chúng ta gì ạ? căng cứng về tâm lý luôn bạn cứ căng cứng về tài khoản là các bạn căng cứng về tâm lý luôn khi khi bạn mua ở trong cái giai đoạn giả sử các bạn mua giai đoạn này đi thì giả sử đến cái mục này này khi cổ phiếu bất đỉnh thì các bạn bán ra thì lúc này bạn có một phần bảo hiểm rất là lớn bảo hiểm rất lớn thì khi mà cổ phiếu đang ở trong quá trình tích lũy đây gọi là vai đầu vai thì bạn có thể thấy rằng là việc đây mới là cái bí mật mà các bạn cần phải biết rằng là cổ phiếu đi từ đáy chúng ta không thể tính từ đáy này được mà chúng ta tính từ điểm mua này từ giá khoảng bao nhiêu ạ tính từ cái điểm mua sau khi xác nhận này nếu là sử đúng nếu là sử điểm mua thì các bạn có thể mua ở cái vùng này khối lượng nó chưa đủ lớn thì các bạn có thể mua ở đây thì các bạn mua giá 22 khi mà cổ phiếu lên đến 28 tức là thường các bạn lãi khoảng 20 đến 25 phần trăm 20 đến 25 phần trăm trên cái vùng này này thì lúc này bạn đã có một phần bảo hiểm rất là lớn bảo hiểm á, bảo hiểm khi bạn có bảo hiểm bảo hiểm lớn thì lúc mà cổ phiếu đến trên cái vùng tích lũy này bạn có thể đầu tư bạn có thể mua ở trong cái nhịp vai đầu vai này cổ phiếu từ 25 26 27 này có thể lên đến 35 hoặc là cao hơn thì lúc này trong một khoảng thời gian khoảng một tháng bạn đã có lợi nhuận mang tính chắc chắn ổn định với lúc lợi nhuận 30 đến 35 phần trăm vậy như vậy bạn thấy đến điều gì đã xảy ra với chúng ta đó là chúng ta mua cổ phiếu với sự chắc chắn đúng không ạ mua cổ phiếu cái sự chắc chắn chắc chắn rất là cao đấy là các bạn có thể mua và Dũng tin, tin chắc là vậy câu hỏi đầu tiên là bao nhiêu bạn có nghe là cái cổ phiếu Dũng có chia sẻ cổ phiếu HPG không ạ nếu các bạn nghe được cổ phiếu HPG thì các bạn nếu nghe được thì các bạn một bạn có chia sẻ tức là cái cổ phiếu HPG này nếu bạn nghe được thì có comment ạ à. tức là Dũng có nói rằng là nếu theo cái nguyên lý của thị trường chung thì cái cổ phiếu HPG mua không phiên thứ nhất có mua không theo nguyên lý của thị trường chung thì HPG không mua đúng không nhưng Dũng có nói rằng là nếu thị trường chung tăng giá thì chúng ta sẽ sử dụng một nguyên lý khác là chúng ta mua cổ phiếu này đúng không anh em có nhớ không ạ nếu nhớ comment nhớ tức là khi mà thị trường tăng giá thì chúng ta có mua cổ phiếu này thì cái cách như này thì bạn thấy là thị trường giảm mạnh cổ phiếu giảm thì các bạn mua như này thì các bạn dù là các bạn đầu tư bao nhiêu nữa tính những tỷ lệ của bạn ở đây khoảng 16 phần trăm thực ra nó khoảng 18 phần trăm 18 phần trăm thì các bạn thấy là đầu tư cả một cái vùng như này bạn mua là lỗ mua là lỗ tất cả vùng này mua là lỗ nhưng tại sao Dũng chỉ bảo các bạn mua được vùng này các bạn thấy có sự khác biệt không ạ tức là cái việc mà tại sao trong cả một cái giai đoạn như vậy không chia sẻ mà chỉ cho các bạn là lúc thị trường đang sàn đúng không thị trường đang xấu mọi thứ đang xấu thì có phải thời điểm này là Dũng đã phân tích không ạ thời điểm này thời trước khi một hai phiên đây phiên này phiên này là thì lúc ấy thị trường đang giảm mọi người đang sợ đúng không anh xem có đây đang sợ không ạ Tại vì lúc đấy thông tin giảm sàn mọi thứ vẫn đang diễn ra nên ở đây chúng ta gọi là mang tính chủ động mọi thứ nó phải mang tính chủ động rất là cao chứ không phải là bị thao túng nha chúng ta không thể bị thao túng tâm lý được và chúng ta cần phải có tính chủ động thì mình có đồng ý không ạ có sẵn sàng không ạ tức là chúng ta phải nếu anh chị em sẵn sàng trong tất cả kế hoạch của mình thì comment ss tức là mọi thứ chúng ta cần phải SS để sẵn sàng chứ không phải là bị gì à bị thao túng nếu bây giờ chúng ta bị Dũng thao túng như vậy thì nguy hiểm quá mà Dũng không rất là sợ thao túng các bạn bởi vì thao túng các bạn bị thua lỗ thì rất là tội cho chúng ta và từ đầu năm đến bây giờ nếu anh chị em để ý nếu anh chị em cứ nghe theo dõi những chia sẻ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị rất nhiều người sẽ không bị mất tiền đúng không chắc chắn rất nhiều người sẽ không bị mất tiền trong đầu tư thế thì để chúng ta hiểu đơn giản <clears throat> chúng ta sẽ phân tích một nhóm vài cổ phiếu khác để anh chị em thế thì bây giờ như này à, chúng ta sẽ để ý nhá là khi mà chúng ta gọi là chính phủ đưa ra cái giải pháp đó là lưới zoom bây giờ các bạn đừng có Dũng cứ chia sẻ các bạn phải nhớ là các bạn đừng có tin vội tại vì không lại bị thao túng nhá đây là những kịch bản đưa ra các bạn đồng ý không ạ kịch bản đưa ra chứ còn tránh tình trạng là bị thao túng là rất nguy hiểm kịch bản tất cả kịch bản tại vì trong tất cả những cuốn sách mà nếu các bạn có đọc ở đây ạ của Mac Mini đấy thì các bạn nhìn đấy rằng là để cho các bạn nào chưa đọc thì nên đọc thì ở đây những cái cuốn sách của Mac Mini này thì khi mà các bạn đọc á, thì phần lớn những cái kịch bản đây các bạn hiểu không ạ nó đều có những điểm mua khi nó tích lũy nó có điểm mua thì kịch bản này phải viết ra trước hay là những cái, cái quá trình người ta không mua ở đây cả một chu kỳ người ta không mua ở đây người ta chỉ mua ở đây vậy, thì tất cả kịch bản này nó có thì chúng ta mới mua các bạn đúng không nó có chúng ta mới mua đấy nó có mua thế thì tin mới zoom ra mà thị trường giảm bởi vì nó đã đạt đến ngưỡng kháng cự mạnh rồi nó phải giảm thế bây giờ chúng ta sẽ xét một vài các tín hiệu để chúng ta xem là nó có dấu hiệu chưa bây giờ chúng ta nhìn vào một vài cổ phiếu xem là từ cổ phiếu Vietcombank đây các bạn nhìn nó nó vượt đỉnh này chúng ta nhìn nó nó vượt đỉnh nó lại gãy Đấy, nó vượt đỉnh nó gãy vượt đỉnh gãy nên nhiều nhà đầu tư mua này nên tất cả rất là khổ thân cho tất cả anh chị em là mua toàn mua vượt đỉnh xong bị gãy chặn đấy cổ phiếu này thì đây là giảm sàn đây tích lũy chạm nếu giả sử anh chị em có mua thì mua cùng lắm ở đây rồi thế thì cổ phiếu này mà gãy như này thì khả năng đi lên tại vì nó tích cái vùng này càng rất là mạnh khả năng đi lên rất là thấp nhưng tuy nhiên đây là cổ phiếu đây là cổ phiếu mà có thể là rất quan trọng trong thời gian tới nhé các bạn nhé đây là cổ phiếu rất quan trọng thời gian tới Tức là cổ phiếu này làm sao các bạn nhìn thấy ở đây làm sao ạ nó có một quá trình tích lũy rất dài trong nhiều năm nếu cổ phiếu này sau này nó sẽ vượt qua đỉnh 52 tuần phía trên này thì cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu rất là mạnh nên chúng ta sẽ đợi nha đợi bây giờ không phải mua đâu nhá tuyệt đối không mua lúc này và theo quan điểm của Dũng thì những cái cổ phiếu như là ngân hàng đặc biệt là ngân hàng nhà nước thì tới đây sẽ được nới zoom nhiều hơn nới zoom nó gọi là kích thích kinh tế tức là cổ phiếu ngân hàng sẽ được bán nhiều cổ phiếu ra à bán được à, ờ, ngân hàng sẽ được gì ạ sẽ được có nhiều tiền hơn để tiếp tục cho vay thì đấy chính là chúng gọi lưới du và thường các ngân hàng đấy sẽ cho gọi lãi suất giảm tức là bán với lãi suất giảm à, chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu khác trong cái nhóm ngân hàng các bạn chỉ cần quan tâm một vài cổ phiếu nhóm ngân hàng thôi à, VPBank cũng tương tự như vậy cũng giảm như vậy nên chúng ta nếu chúng ta nhìn một loạt các cổ phiếu giảm như vậy thì thông thường những nhóm này giảm mà nó bật lên mạnh rất khó SHB cũng tương tự như vậy vượt qua đỉnh cần phải điều chỉnh tất cả cái này đã đưa ra kịch bản trước rồi kịch bản đã có trước rồi còn gì nữa ạ SHB VPBank nó cũng tương tự như vậy cái câu chuyện đấy là tất cả những cổ phiếu nó vượt đỉnh vùng kháng cự mạnh nó phải điều chỉnh nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ tập trung vào mua điều chỉnh mua vượt đỉnh tại sao chúng ta cứ mua vượt đỉnh ngắn hạn mua vượt đỉnh như này là cái vùng kháng cự mạnh thì chúng ta mua vào là cổ phiếu giảm thôi chúng ta có nhìn thấy những cổ phiếu chứng khoán này ạ nhìn ngay chúng ta sẽ nhìn thấy nó lên đúng không ạ nó đã có khối lượng lớn rồi khối lượng rất lớn này thì bây giờ tạo ra khối lượng lớn nữa Đấy, khối lượng lớn tạo ra khối lượng lớn nữa thì khi mà cổ phiếu gặp đỉnh này những vùng này này khối lượng rất lớn này thì chúng ta gì ạ lên không có cái lượng thì chúng ta phải làm gì ạ nhà mình quay trở lại cái vùng này nhá khi mà cổ phiếu đã lên đến vùng này này khối lượng lớn liên tục khối lượng lớn liên tục ở đây ạ nó không lên được thì làm gì ạ thì mình biết chưa làm gì chưa ạ không phải là cứ điều chỉnh để chúng ta mua vào thôi nhá không phải là điều chỉnh để chúng ta mua vào không phải điều chỉnh để chúng ta mua vào bởi khối lượng lớn như này cổ phiếu sẽ không hấp thụ được và nếu trong trường hợp nó phải rũ bỏ và nó cần phải siết chặt lại thì lúc này mới lên nên khi các bạn đi nghe một ai đó mà thấy là cứ điều chỉnh các bạn mua vào điều chỉnh các bạn mua vào các bạn sẽ gì ạ các bạn phải trả giá rất đắt đúng không điều chỉnh mà các bạn mua vào chỉ khi nó siết chặt lại thì bạn mới tính đúng không điều chỉnh nó phải siết chặt lại thì các bạn mới tính còn nếu mà điều chỉnh khối lượng lớn như này không lên nữa không lên nữa chúng ta sẽ nhìn thấy SHS thì cũng tương tự như vậy thôi khối lượng lớn này chúng ta nhìn nhé khối lượng lớn này chúng ta phần lớn mọi người Dũng tin chắc là dù nếu hôm nay mà Dũng chia sẻ là nó đang nguy hiểm đúng không thì điều diễn ra tức là nếu Dũng chia sẻ cái viên này nguy hiểm thì điều gì ra các bạn ạ khi mà cổ phiếu nó vượt qua cái vùng này này nó nguy hiểm chia sẻ thì các bạn thấy nó lên như này thì hôm sau các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đang bị một có mà trong quá trình phân tích thị trường thì Dũng nhìn thấy là mọi người hay tập trung vào một hai phiên và chúng ta không tập trung vào cả một chu kỳ tức là chúng ta chỉ phân tích một cổ phiếu hôm sau hôm nó giảm hôm sau nó tăng hôm sau tăng thì bắt đầu chúng ta thấy là không còn tin nữa và hôm sau nó tăng nữa thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ và sau đó chúng ta sẽ phải trả giá một lượng rất đắt như này thế thì cái câu chuyện đấy là khối lượng nó tăng như này cơ mà thứ hai là khối lượng tăng nhưng giá cũng tăng thì tất cả cái này trong VSA nha trong VSA là nó sẽ điều chỉnh cái quan trọng là chúng ta không mua ở vùng dưới này và chúng ta mua ở vùng trên này thì phần lớn sau đó vùng dưới này đang bị thu lỗ nặng không dám mua các bạn đồng ý không ạ từ vùng dưới này thị trường đang xấu không dám mua lúc nó lên bất ngờ này không dám mua thì đa phần chúng ta sẽ mua ở đây tại sao đa phần mọi người mua ở đây phần lớn nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chúng ta đàn mua ở đây này khối lượng lớn này phần phần dưới này nó nó nó gì ạ à? nó không cho chúng ta mua phần dưới nó không cho chúng ta mua nó lên đến đây bắt đầu gì ạ à? nó cho chúng ta mua một chút và lên đây nó cho chúng ta mua một chút và cho chúng ta mua một chút đấy cho chúng ta mua chút đây và đây chính là cái, cái dẫn đến chúng ta bị thua lỗ có hiểu không ạ tức là phía dưới nó không cho chúng ta mua mà nó kéo trần luôn và chính vì vậy nhà đầu tư cá nhân rất khó để mua phía trên này nhưng đến đây bắt đầu nó cho chúng ta mua chúng ta sẽ dính đòn luôn VND cũng tương tự như vậy sau khi vượt đỉnh này, đây là cái quá trình vượt đỉnh vượt đỉnh này. sau khi vượt đỉnh thì chúng ta thấy là chúng ta đã gặp một cái phiên giảm rất mạnh đúng không là khối lượng lớn ở đây thì thị trường vẫn tiếp tục tăng và mọi người để ý này khi mà cổ phiếu nó có khoảng trống khối lượng lớn ở đây thì nó sẽ có những đợt điều chỉnh nhưng cái quá trình điều chỉnh này nó có thể một vài trường hợp nó có thể tái tích lũy tái tích lũy tức là tái tích lũy những câu chuyện ở đây này nè câu chuyện ở đây nó không phải là do chúng ta từ đây đến đây chúng ta có một khoản lợi nhuận lớn rồi mà câu chuyện ở đây cái vùng này chúng ta thấy là cổ phiếu này có liên quan trái phiếu không cái vùng này nó có thông tin là cổ phiếu này nó liên quan một vài trái phiếu ai có nhớ không ạ nếu anh chị em có thì comment ạ à. tức cổ phiếu này liên quan một vài trái phiếu vậy nếu liên quan vài trái phiếu thì chúng ta ra mua ở đây không ạ tức là nó dính một vài trái phiếu mà gì ạ à? các thông tin nó ra nên nhà đầu tư gì ạ à? thường thì bây nó chạy thì chúng ta cứ nói rằng là nó nó ngon nó tốt thôi nhưng rõ ràng là lúc đó là nó có một số cái thông tin về trái phiếu và bây giờ chúng ta nhìn một vài cái trái phiếu của công ty chứng khoán gì đó mà chúng ta mua vào thì điều gì ra nên nếu chúng ta cần phải xem lại kỹ tất cả các thông tin ở đấy xem kỹ thông tin ở đấy chứ không phải là bây giờ tự nhiên nó chạy chúng ta nói rồi nhưng bây giờ như thế này sau khi thị trường nó tạo ra sóng khối lượng lớn vào thì các thông tin lúc đấy là gì ạ à? chúng ta không quan quá, quá quan tâm đến nó nữa nhưng quan trọng nó phải là trend và xu hướng tại vì trong một xu hướng tăng thì xu thông tin xấu sẽ bị bỏ qua nên nếu cổ phiếu này nó có quá trình tích lũy ở đây thì dù là tin xấu mà nó vẫn cứ tăng thì chúng ta vẫn cứ mua là chuyện bình thường nha cứ mua chuyện bình thường còn nếu mà trong từ đoạn này nó kéo lên thì không khác gì đây đâu ạ nó không khác gì đây đâu nó, đoạn này nó không khác với nhau cả đoạn này nó cũng không khác với nhau cả nên chúng ta rất khó để đưa ra những quyết định mua ở những cái vùng mà nó đang biến động lớn này biến động lớn mà đây này nó lên tí nó giảm này nó giảm sàn này sau đó hôm sau giảm tiếp đấy chúng ta thế rồi SOW đây, đây là SOW1 đây nó đang đang đang có mà đang SOW1 và hiện tại VN Index đang ở trong trạng thái như vậy nhưng cái quan trọng là lúc này chúng ta chưa thể biết là thị trường đang ở đâu nhá nó chỉ là phân phối thôi khi mà thị trường đã có phân phối như này đây chúng ta nhìn này nếu anh chị em để ý nhé thì tại sao cổ phiếu này đã tăng mạnh như này chúng ta vậy quay trở lại câu chuyện này để sau này hình chữ V chúng ta cũng đừng quá tham nếu đầu tư chỉ 20 trăm rồi cái công ty ấy, nó đã bán hết đây rồi nó bán rất nhiều đây rồi thì bây giờ nó chỉ dành một phần sau khi mà nó cái big boy ấy, nó thấy vùng này chắc này cái vùng này chắc này thì nó dành một phần lượng cổ phiếu ở đây lượng tiền ở đây và chốt lợi nhuận đây nó nhảy vào mua đơn giản thôi khi nó nhảy vào mua thì nó mình chữ V như này và nhiều nhà đầu tư hôm nay chưa tin đâu tất cả nhà đầu tư hôm nay chưa tin hôm nay chưa tin bắt đầu hôm nay tin có lợi nhuận tiếp thì nhưng đa phần mọi người sẽ phiên này nó trần nó kéo trần cũng không mua được phiên này bắt đầu gì ạ à? xả rồi phiên này xả tiếp và phiên những phiên này bắt đầu xả nhìn những phiên này chúng ta nhìn thấy bắt đầu xả các bạn kéo xả kéo xả các bạn thì cái kéo xả này nó vẫn có thể kéo xả nữa nha nó vẫn có thể kéo xả nữa nhưng tất cả những cái cổ phiếu hình chữ V như này là do cái nhà đầu tư lớn này trên đỉnh này nó dành một chút tiền để kéo lên và nhà đầu tư chúng ta sẽ mắc một cái bẫy này bởi vì nó không có điểm mua nó không có sự tích lũy thế thôi ạ à, nó không có sự tích lũy thế thì ở đây chúng ta sẽ uh, nhớ là thị trường nó sẽ có một cái kịch bản như thế này để chúng ta có thể thấy đây là cái vai đầu vai này thì có thể nó tạo ra một số trường hợp tạo ra kịch bản này nha nhưng mình nhớ kịch bản nào thì chúng ta có thể quay trở lại sau PBS PBS PBS thì nó đang gì ạ nó cần một cái cái tích lũy ở trên cái cái cái vùng kháng cự mạnh này nha cần tích lũy trên vùng kháng cự mạnh này chúng ta cần thêm thời gian cần thêm thời gian thế ở đây Dũng <clears throat> có một cái tổng kết như này để chúng ta có thể nhìn thấy này trong cái vùng này hôm qua những anh chị em có nghe Dũng chia sẻ hôm kia thì vùng này nó làm sao ạ cả nhà mình ạ à, vùng này làm sao ạ tức là khi mà đến cái vùng này thì chúng ta thấy là thị trường sẽ làm sao cái vùng thời điểm này này tư duy chúng ta là thị trường sẽ rung lắc rất mạnh nó lên nó xuống nó lên nó xuống rung lắc mạnh nên nếu bây giờ sử chúng ta đầu tư trong cái đoạn rung lắc mạnh này thì chúng ta vừa bán nó lại lên vừa mua nó lại giảm bán lại lên biến động mạnh nên bây giờ chúng ta sẽ có một cái là vừa vào là bán xong lại lên mua xong lại giảm và cái này chúng ta thấy là đầu tư nó rất khoai trong thị trường đoạn này là nó biến động mạnh chỉ khi lúc nào nó siết chặt lại chỉ khi lúc nào nó biến động siết chặt lại đang biến động rất mạnh khối lượng lớn này nha các bạn khối lượng lớn này khi mà khối lượng lớn này Dũng đã bảo là cổ phiếu làm sao các bạn nhớ cái đoạn này không có ai nhớ cô đoạn này cổ phiếu này đoạn này không ạ tức là ở đoạn trước thì Dũng có nói là cổ phiếu này làm sao nó khỏe hơn thị trường đúng không nhưng bây giờ đến đây là cổ phiếu lớn như này khối lượng lớn này khối lượng lớn như này mà chúng rơi tiếp cái bài học này bài muôn thủa bao nhiêu anh em vừa học bài học này tức là cái cổ phiếu nó đang biến động lớn như này khối lượng lớn như này thì nó gãy nó lên được thì bây giờ cổ phiếu này khi nó vượt qua đỉnh này này nó đang biến động này nhỏ hay lớn ạ nhỏ hay lớn ạ nó biến động mạnh như này thì nó không lên được đâu nó lên thì ngày mai nó lên lại giảm thôi nó lên lại giảm thôi đấy nên chúng ta thấy là nếu chúng ta quan sát tất cả cổ phiếu đấy nó cũng biến động mạnh như này còn trống này, mạnh này thì nó đã biến động mạnh như này thì nó sẽ rất khó đi xa nó cần thời gian tích lũy nó cần thời gian tích lũy vậy khi mà nó cần thời gian tích lũy thì chúng ta gì ạ hãy đợi cho thời gian tích lũy thì chúng ta mua sau đợi thời gian tích lũy thì chúng ta mua sau còn bây giờ dũng biết rằng là sẽ có mọi người sẽ bảo là nó làm gì ạ bây giờ chúng ta nghe thông tin thì là gì ạ nghe thông tin là gì ạ thị trường mạnh giảm mạnh để mua vào đúng không là mạnh thì mua vào nhưng mua sai cổ phiếu thì chúng ta sẽ gì ạ mua sai cổ phiếu thì chúng ta lại trả giá rất đắt Chẳng nay có một cái đây chúng ta sẽ dành thời gian để phân tích một cái chỉ số này trước khi kết thúc ạ à, các bạn có nói hỏi đạm phú mỹ hay tất cả mọi thứ thì nó cũng thế thôi nó cũng biến động mạnh thứ ba thì chúng ta cử hôm nay chúng ta đọc từ khóa nha biến động mạnh biến động mạnh thì chúng ta sẽ không mua các bạn nhớ này các bạn hỏi cổ phiếu thì các bạn nhớ là biến động mạnh đây là cổ phiếu biến động mạnh lên xuống lên xuống này biến động rất mạnh thì chúng ta sẽ gì ạ giao dịch ở đây rất rủi ro đạm phú mỹ dcm xem biến động mạnh không biến động mạnh mà cổ phiếu biến động mạnh trước khi nó lên nó siết chặt này ít nhất nó phải siết chặt biến động mạnh hay là BSR tức là cổ phiếu B SB yeah. Dạ. FC Đấy. thì cổ phiếu này thì đây nó gặp cái vai này gặp cái vai này thì thường sau khi gặp vai này nó giống như các cổ phiếu khác thôi thì nó lại gì ạ nó tạo ra biến động mạnh nó siết chặt thế thôi HAG thì thực tế thì cổ phiếu này nó mang tính đầu cơ rất là cao chẳng hạn như này nếu cổ phiếu này trong cái vùng này nó biến động mạnh thì Dũng cũng sẽ không mua đây cái nền này nền này hôm nay khối lượng rất lớn này rất lớn này khối lượng rất lớn này. thì nền này là nền rất ngắn nền ngắn quá thì mình sẽ không mua đơn giản thôi nền ngắn mình không mua nếu cái nền này nó kéo dài thêm một chút thì cái việc hôm nay thị trường có xấu mình vẫn mua thị trường có xấu mua hôm nay chúng ta nhìn thấy mà đây là chỉ số phái sinh nếu anh chị em nào để ý phái sinh thế thì đến nếu bình thường anh chị em là đầu tư phái sinh hôm nay là có khoai không ạ đây là 15 phút ạ có có có khó không ạ anh chị em này nếu hôm nay đầu tư phái sinh khó không ạ thế thì bình thường là chúng ta thấy là để cho mọi người hiểu rõ rồi nếu chúng ta để ý một chút đây 15 phút này thì chúng ta thấy là biến động mạnh không nó biến động mạnh nó rơi hôm qua dũng để hợp đồng ờ, ở đây để hợp đồng này để hợp đồng tối hôm qua sau khi buổi sáng nay đến cái vùng này thì kiểu gì nó cũng hiện đến cái vùng này mình xử lý nhưng nếu bây giờ chúng ta để ý này nếu chúng ta không có nếu hôm nay chúng ta vào nhá anh chị em để vào hôm nay chúng ta vào nhá hôm nay chúng ta đầu tư ở vùng này nhá thì những cái biến biến động này chúng ta liệu chúng ta sẽ bị hỏng hết đúng không nếu chị ai đó mà chúng ta thấy là biến động rất mạnh này là gần như chúng ta làm sao biến động mạnh như này gần như là chúng ta bị loại hết đúng không loại sạch đúng không vì nhá nếu chúng ta mua ở đây về đây lại hoặc lại diện kiếm một lợi nhuận rất lớn này nhưng về đến đây làm sao lại lại thậm chí bị lỗ chán thế và cái này chúng ta cũng sẽ bị như vậy nên mọi người bảo hỏi là đầu tư vệ sinh nhưng rõ ràng là thực tế là nó sẽ biến động để cắt lót liên tục thế thì bây giờ nếu mà nhìn ở đây thì có một góc nhìn nào đó để chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ tích cực ở đây không ạ nếu chúng ta biết đây là một cái để chúng ta sau này chúng ta nhìn thấy là khả năng giảm rất mạnh đây là đây là cái đây là cái đỉnh hôm trước này đỉnh cao nhất của nó thì khi cái đỉnh này nó lấp gáp lấp gáp đoạn này thôi nếu bạn nào không mua ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ hồi này nhưng tuy nhiên chúng ta đây này nó biến động lớn đây 15 phút nha thì chúng ta sẽ để ý xem tất cả cái đỉnh đỉnh gì ạ xem tất cả cái đỉnh sau này một hai ba một hai ba thì nếu trong trường hợp trong 15 phút này cái đỉnh thứ bốn này này nó thất bại thì sao đỉnh số 4 này các bạn thất bại các bạn sọt rồi do xong nó còn hồi không ạ sọt xong thậm chí nó còn hồi nhưng một này hai ba thì đỉnh thứ bốn này thất bại thì chúng ta có thể sọt xong hồi nhưng tuy nhiên thì cái việc mà để lấp góc này này khả năng là thấp thì các bạn nếu các bạn nhìn thấy thì đây là cái gì ạ cái nến này là nến có độ ăn không còn nến này có độ an toàn cả cao hơn cả nhưng nếu các bạn sọt một hợp đồng lớn nhá giả sự bạn sọt một hợp đồng lớn đây khoảng độ 50 hợp đồng 100 hợp đồng thì các bạn thấy là các bạn sẽ thấy là rất là đau tim bởi vì giả sử 50 hợp đồng cổ phiếu giảm bao nhiêu ạ giảm rất mạnh xuống đây chúng ta có thể kiếm được 100 triệu đúng không 200 triệu ở đây nhưng nó lên đây là chúng ta lại mất sạch đúng không lên đây lại mất sạch và sau đó gì ạ à? mất sạch xong thì chúng ta gì ạ à? đóng đóng xong lại rơi nó lên đến trên này lại rơi tiếp nên ở đây chúng ta gì ạ à? chỉ đầu tư phái sinh hiểu rõ được khi mà chúng ta hiểu rõ được cái gì ạ một cái chu kỳ tức là kéo lên kéo lên các bạn thì cái khả năng xuống giảm sẽ là cao đấy là cái góc độ khi mà chúng ta nhìn về góc độ phái sinh thế thì chúng biết rằng là chỉ khi bạn nào rất là lì đòn nhưng lì đòn thì lần sau nó hồi lên mấy chục điểm thì chúng ta cũng có thể dính đòn nên ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật không ai thao túng được ai cả và chúng ta phải hiểu hiểu rõ được quy luật hiểu rõ về cái biến động của nó thì đấy là cái mà tôi muốn gửi các bạn một lần nữa xin cảm ơn các bạn thế thì về thị trường như này thì chúng ta đang biến động mạnh biến động mạnh thì việc tham gia vào thị trường lúc này nó có những rủi ro nhất định với quan điểm cá nhân nhá nhá các bạn à, đừng có bị à, nghe những bạn gì rồi thao thao túng nhá Dũng đang nói là quan điểm cá nhân của Dũng không có chịu trách nhiệm tất cả các bạn này thì Dũng muốn nói các bạn đó là gì ạ việc mà đầu tư các bạn cần phải đưa có kế hoạch trước để các bạn nắm rõ được chiến lược như nào và đặc biệt là trong thời điểm này thì Dũng không giao dịch đơn giản thôi à, trước khi kết thúc uh, chương trình này thì uh, đây là cái đường link của những bạn nào uh, đăng ký cái uh, cái sách mà Dũng uh, tặng VSA thì các bạn nào mà đã đăng ký thì các bạn roi vào cái đường link này nhá để trong ngày kia ngày mai ngày mai nếu các bạn đăng ký đủ thì bắt đầu Dũng sẽ có cái buổi hướng dẫn các bạn đọc sách hướng dẫn các bạn uh, đọc cái cuốn sách đó nhé các bạn uh, lưu ý này các bạn nào đang trong có trong cái nào trong cuốn sách nhé thì bạn có thể comment số 1 tức là bây giờ chúng ta cái zoom này này cái zoom này thì các bạn nhớ là đăng ký cái số điện thoại của vào cái zoom này đăng ký vào nhóm zoom này thì Dũng sẽ cho vào để tối mai tối mai Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc cái cuốn tài liệu VSA đó mẫu hình sách mẫu hình VSA đó các bạn nhớ đăng ký vào tại vì Dũng không không gửi cho bạn Zalo được nên các bạn nhớ là đăng ký vào đây cho Dũng ạ để nhớ đến tăng link dưới để chúng ta sẽ phân tích cái giáo trình như này và các bạn sẽ thấy là cổ phiếu nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác không ai có thể thao túng chúng ta được nha không ai có thể thao túng chúng ta được Đấy. nếu bạn nào đã đăng ký vào đúng 20 tháng 11 đó, vào đúng ngày đấy thì bạn có thể nhắn tin lại trong Zalo cho Dũng nhé nhưng tất cả tại vì sách nó cũng hết rồi nên bạn nào uh, vẫn có cái thông tin đấy chưa nhận được thì các bạn có thể uh, kiểm tra lại cái thông tin còn uh, hiện tại thì sách thì nó cũng đã hết rồi nên uh, các bạn không cần thì lần sau lúc có chương trình thì Dũng sẽ gì ạ tiếp tục gửi các bạn à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn thế thì uh, trong thời gian này thì uh, Dũng có hai cái phần chương trình cái nhá sáng nay là Dũng uh, có phân tích về xu hướng của các bạn nhưng Dũng quan sát thì thấy thị trường nó đang có biến động mạnh thì trong thời gian tới nếu thị trường cho phép thì Dũng sẽ có cái bản tin buổi sáng bản tin buổi sáng của quý vị các bạn cái điều thứ hai nữa là gì ạ buổi tối Dũng sẽ có quy chuyên mục đó là những kiến thức dành cho các bạn video khoảng 10 15 phút để cho các bạn có thể sẽ theo dõi học được kiến thức tránh trường hợp lại bị thao túng nên chúng ta bị thao túng tâm lý là nguy hiểm rồi tôi nhận nha thao túng tâm lý là rất nguy hiểm một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc các bạn à, thành công và sẽ có những quyết định có chiến lược có quy hoạch trong đầu tư của mình một lần nữa nếu các bạn nào đang đăng ký sách thì nhớ roi vào đường link bên dưới ạ roi vào đường link bên dưới để à, Dũng sẽ có chương trình sớm nhất cho chúng ta vào cái chương trình sách này xin cảm ơn các bạn và các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều